Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn đó là một cái hộp quẹt soi để hỗ trợ cho các bạn đánh bài lá bịp ha. Thì cái chiếc hộp quẹt này nó có thể hỗ trợ cho các bạn chơi được tất cả những cái môn bài lá ở Việt Nam, ví dụ như bài cào, bài liên, binh Ấn Độ, binh sụp sám đều có thể chơi được ha. Thì cái cái hộp quẹt này nó sẽ đi kèm với một cái máy chủ. Còn à, mình cũng nói luôn là mình cái hộp quẹt không là không thể nào mà chơi được nha Bắt buộc nó phải có một cái máy chủ Thì cái máy chủ nó là ví dụ như CVK hay là những cái máy iPhone 11, máy Samsung gì đều có thể kết nối được ha. Nói chung là nó có thể kết nối được với tất cả những cái dòng máy đánh bài. Còn những cái bạn nào mà đã có máy đánh bài rồi thì bây giờ mình chỉ mua thêm cái hộp quẹt về là mình chơi được rồi ha. Thì hôm nay mình sẽ kết nối chiếc hộp quẹt này với một cái máy Samsung à, máy iPhone 11 cho các bạn xem ha. Thì với hộp quẹt này á nó sẽ đi kèm với hai cục pin. Hai cục pin này các bạn có thể đánh trong vòng được 3 tiếng đồng hồ một cục thì tầm được một tiếng tới một tiếng rưỡi nha các bạn nó mới hết pin hết pin thì khi mà các bạn mua hàng mình sẽ đưa cho các bạn cái cục sạc đa năng thì các bạn cắm vào là sạc được ha đây một hộp quẹt nó có hai cục pin thì về hình dáng mẫu mã của cái hộp quẹt này nó rất là đẹp nha các bạn đây cực kỳ đẹp luôn nó giống như những cái hộp quẹt ngoài tạp hóa các bạn à, mua về hút thuốc á đây thì đối với những cái hộp quẹt ngày trước thì nó rất là xấu nhưng mà bây giờ họ đã sản xuất ra những cái mẫu hồ quẹt phù hợp với um, thị trường nên là các bạn uh, luồn vào sòng chơi nó rất là đơn giản nha không bị lộ đây các bạn có thể bật lửa bình thường nha đây bật lửa bình thường không phải là ngụy trang không có phải là mô hình đâu bật lửa bình thường hút thuốc bình thường nha các bạn thì bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem cái hộp quẹt này với một chiếc iPhone 11 để xem nó có báo nhanh nhạy như mình nói cho các bạn xem không ha thì bây giờ mình sẽ vào cái con máy này thì cái con máy iPhone 11 này thì ở bên cơ sở của mình đã làm rất là nhiều những video để giới thiệu và hướng dẫn cho các bạn cách chơi rồi ha thì bây giờ mình sẽ vào mật khẩu nè thăng 1388 thăng đây con iPhone 11 này mẫu mã rất là đẹp nha đây báo cực kỳ nhanh và nhạy luôn nha tiếp theo chúng ta bấm vào mình sẽ test cho các bạn xem bài liên đây và đây là những cái mục chơi của nó chọn lựa mã chơi số người và chế độ âm thanh chế độ âm thanh thì khi mà các bạn vào sòng sới thì các bạn sẽ nghe qua cái tai nghe cực kỳ nhỏ này ha tai nghe này khóa từng sóng rất là nhỏ siêu nhỏ nè các bạn nhét sâu vào lỗ tai ha còn đây là pin đi kèm với cái tai nghe ha khi mà các bạn mua hàng sẽ đặt được tặng một vỉ pin và bài nha các bạn đấy tiếp theo là mình chỉ chỉnh một cái ờ, mục đơn giản để các bạn chuyển qua chế độ cái quẹt đó là kênh camera các bạn chuyển từ camera trong máy qua camera ngoài camera camera trong máy á, thì sẽ sử dụng cái máy này còn camera ngoài thì các bạn sẽ chơi bằng cái hộp quẹt ha tiếp tục chúng ta bắt đầu trò chơi và đây mình sẽ để lên đây để cho các bạn xem và theo dõi với mình nha thì khi mà các bạn chưa gắn pin cái hộp quẹt vào thì máy nó sẽ báo như vậy đây bây giờ mình sẽ gắn pin vào này ha đây dưới đây nó sẽ có một cái cái nắp các bạn mở ra gắn pin vào này ha gắn pin vào và đợi cái nắp lại là được ha đây đặt xuống nào bài này là bài hai ca xanh bài đi kèm với máy và quẹt nha các bạn phải có bài thì các bạn mới chơi được chứ không phải là bài chợ mà các bạn chơi được đâu nha thì đây bài này là bài ờ, bên mình có rất là nhiều mẫu bài bạn nào mà cần những cái mẫu bài nào á thì cứ alo cho mình mình sẽ cung cấp cho các bạn nha cái này chắc nó hết pin rồi đây để mình thay của pin này khi mà các bạn chơi thì các bạn cứ sạc đầy hai viên vào là chơi được ha nó bị lộn ngược đây đấy mình mà gắn ngược pin là nó cũng không vô nha các bạn đấy bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem nè bài này thì có 3 phân teo như bình thường bài chợ ha bài này rất là cứng bài đẹp đúng á bên mình chỉ bán một loại bài duy nhất bài loại một không có bán bài loại hai ha mình sẽ test cho các bạn nào đặt bài xuống là máy báo này báo rất là nhanh nha máy báo một nè mình chia nè đây là đang chơi bài cào liên với số tụ chơi là 4 và báo số người chơi là một nhà lớn nhất đây hai ba bốn nè máy báo 4 máy báo một chứ máy báo một nha các bạn một là nhà nhà số 1 nè có điểm số là 8 điểm đây 5 đây 5 và đây uh, ờ, 2 điểm ha thì hộp quẹt này báo rất là nhanh và nhạy cho các bạn luôn đặt bài xuống là báo các bạn cứ để bài ngang dọc gì máy đều báo nha các nào máy báo 2 là nhà số 2 là nhà có điểm số lớn nhất nha nhà số 2 7 điểm nhà này 6 điểm nhà này bù và nhà này 4 điểm nha các bạn đấy tiếp tục nè các bạn để bài dọc gì máy đều báo nha ừ. để mình canh camera thử coi đây camera của nó đây đọc được bốn phía luôn nha các bạn thấy không đọc các góc cạnh luôn cắt nào hai nào chia nào nó đọc được cả góc luôn nha các bạn nhà số 2 với điểm số là 8 điểm nhà này bù nhà này bù và nhà này 7 điểm nha nhà số 2 là nhà điểm số lớn nhất này ha đó máy báo rất là nhanh và nhạy hộp quẹt thì ngụy trang khá là tốt nha cắt nào bốn nào chia nào Nhà số 4 có điểm số là 7 điểm Nhà này bù, nhà này 5 điểm và nhà này 6 điểm nha các bạn Thấy không? Rất là chuẩn xác Thì đây là một cái hộp quẹt để hỗ trợ cho các bạn đánh bài lá bịp thì bạn nào mà cần lấy cái hộp quẹt này về chơi á, thì cứ alo trực tiếp cho mình qua số điện thoại 0984 35 tứ và 0379 07 5555 thì cơ sở của mình có hai cơ sở chính đó là ở bến xe miền Đông Sài Gòn và bến xe Mỹ Đình Hà Nội thì bạn nào mà gần cái cơ sở nào thì các bạn có thể lên trực tiếp cơ sở đó để được xem hàng và test hàng trực tiếp nha Ok thì các bạn lấy về sử dụng Còn không á, thì các bạn có thể lên để tham khảo tất cả những cái đồ chơi bên cơ sở của mình còn bạn nào mà ở xa quá các bạn không có thời gian để lên trực tiếp cơ sở thì các bạn cứ cho mình xin cái địa chỉ mình sẽ ship về hàng về tận nơi cho các bạn nha đây ba chiếc hộp quẹt đây ha thì cũng cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi cái video của mình ngày hôm nay nha